nhớ rằng chọn đủ thật gì vì mua technical difficulties biết thế thì lo cha tàu chỉ tàu ít chỉ đó tàu đó tàu cái vấn đề what's mà nó lúc chỉ lì tỷ cổ bé ốp hà năng cầu thầu trâu tận chọn đủ rồi xe tại tàu sẽ đợi tôi còn bé cho kể cha tàu chưa sáng cú yết tôi chạy lùi trong này ba lì cái vấn đề what's tàu hài có bé cha tàu trong này cho cho phía sự kế tế trâu thiết kế rong trò lò đợi 都感冒 coronavirus vì thế tiệt cho cái thiên gì chia mà nó chú sinh hành tôi chỉ nên nhớ hậu Minnesota Twin Cities Public Television thiệt cho khu cha tạo sở sự hậu dây dò thế lý mua tụ governor cho lù sở sự cho lo cha tạo ô lù mâu là bắt đầu cho làm mê bê sạch nhớ rằng sổn tu Athena Minnesota thâu là qua sáng tàu ít của cho chỗ lúc xong lại là trong này chỗ này này nhất khỏe nhất nó là mô hồ là lúc va trẻ rồi trong chỗ này chia tôn chia kệ giờ chia nhất trong hồng nó chỗ này nhất hồng Minnesota nó nhất mua kệ chả nhọn tàu hơn xử lý cho thác hạ chỉ lo trẻ lộ chỗ này nhất là thổi quê depression là chẳng qua cá là một tàu khó tin nọ, chỉ thế tôi cho ai ờ, bông cho tầm mình là bù lý biết lúc sáng thổi biết lòng biết xong ít của trong cho bé nó giờ muốn tao cho chạy nhỏ bé chỉ tao khỏe và chịu sĩ đồ để xử lý từ covid của chùa thế khó cấp thông tới chờ cha trâu bố lên nên cái tàu xỉa nhau họ mình đã sợ ta đó rồi tàu thấy giờ nè gì à tu thân xài cho phong dư cho nên dù hậu lì cho bây hử lợ thế bây giờ chuyện bây giờ chọn chọn lợ thế bây giờ chọn chọn cho cho nên là một đồ tây à, đồ lúc rồi si hở nó ô châu đồ cho nên tôi là một số tôi một tây thế là một hậu lì là một ba để thải đó bé là một đồ cho trả hậu mẫu là một đồ cho nên nhớ đồ mình sợ đó là là một cho cho là qua lấy là một cái bé một cái nhà sang bé chỗ tôi thuê bé qua tàu là một bát chơi rồi tôi chính là qua tế rồi chính là qua trong nhận là ngay rồi chính là sấy chỗ mình nhua cho này khu thế nên đầu chỗ này để bé chỉ tao cho cá cho để bé bỏ tao hay tao lúc xí hơi chúa lên nó bé như tốt cả là ta xin nói như lúc xí hơi nhúa đầu chỗ này bông hoa lử tao trở lại lụa tao trong cờ muốn này cháu tao muốn kỹ như tất cả là một thiện như thế là một thiện đi chị họ kể họ nhà nó chỗ này tốt cả họ kể là một nhà nó nhà nó cho dù bao nhiêu giờ rồi nhà nó hai lụa cho chỗ này mà không được cho dù lâu khó việc của chúa nó để họ nhốt sắp là đầu trâu họ nhà nó cho họ cho mình là sợ tàn nó chạy tu nó bây giờ hai cái cho nên nhớ không mình là sợ tàn nó là mình nhớ cho họ chạy cái bây giờ họ tao họ chạy kia nó cái bây xì lúc xì họ tao tao là một bá tao đâu cái cho thả khó mó cái bây mua chơi nhớ tao tao cái cho nên nhớ không mình là sợ tàn nó thật tức là tao càng chạy bá rồi chạy cái là tàu mua bây giờ tao có tàu cái mua chạy chơi chờ luôn, chờ mình xì là mình cho ba lỡ qua ba nữa có mua cái thầu thứ là tốn cả thế giờ chưa bây giờ họ mọi cái thầu thứ là tốn cả bây giờ bỏ tàu nên tàu họ là chơi là là chỗ này mail thế này tại University of Minnesota có lẽ là một qua tàu cho nên chỉ mua từ cho mó tàu tại sẽ biết qua tàu nó xa tàu qua này có xa lên này chỗ này nhưng hôm nay sẽ ta nó nhất là họ bé cũng tiền cho university thì đâu cho tổ cha là một thế cho nơi dạng cổ lý này nhất là họ mình sợ ta nó bây giờ bảo là bây giờ chủ chỉ tao có kể kỳ cả tụi các món có về có chung là cho họ nó tại vì mà bây giờ qua tao có ờ, kể là một ba họ có kể kinh rồi bây giờ trẻ tao có kể là một ba họ tao cho nên người tao cho mò qua cho nó này có kể ba nên là ba ờ, trẻ tàu là ba tuổi cho nên châu nhớ cho hồ mèo sơ ta tàu đi nhớ cho hồ trẻ bây giờ trẻ tàu rất kỳ là một loại giả tận tê bây giờ tàu hay trẻ bây giờ là một một lúc bị xử là một khó tàu đồ chấn này mò món tàu đùa xử lý tàu lên nâng tàu ta tập tận tên đùa bây giờ thì trẻ tao tất kể à, à, mình là sợ à xử lý hậu mình là sợ tao là mình ba cái tao mỗi kể nhá sấy đồ chấn thế kể thì thay đồ chấn thế còn bây giờ là mình sấy sửa sấy thổ tư bây thế này bây giờ lúc sấy thì bây tốt mà bây giờ chủ tàu tê tất cả lò bây giờ chỉ giờ thì bây giờ là mua lúc bao giờ tê cái bây giờ tất cả là mình nhớ rồi khô rồi thầu bây giờ sấy sửa sấy bây giờ tao là mình sấy sửa tư khi tao mà có mỗi kể nhá sấy mà bây giờ chủ sấy sửa bây giờ không số thời này có theo lời tụi nên là nên nhớ tụi nếu có chơi nhớ gì bộ đi chả có tí ó thấu nên nhớ xí gì nên đỡ nên nhớ hoàn tệ có tí bé rồi chị khó kể nhớ ok đỡ nhớ tự tàu rồi đi chả bị xả lên nên mình nhớ hỏi lúc ta làm mua khổ nên lòng luôn đại bọn chế mua còn đỡ nó chị nhà nói yêu chị tự chị tôi trong bộ đi nhớ rồi có chơi gì rồi nó à nó bỏ nhớ tàu lúc gì thì ở lúc bé lúc chị thì mình thích cậu gì nó rồi chợ ta la e chỉ tốt cả khi nữa là khi tàu là thế chợ la lụa là khi tàu giờ thì là tàu chip cho phần bùa thế là chợ tàu kỹ nhá sang cho chợ nào không được thế chợ này giờ tôi ta la họ. cũng như bỏ được họ kỹ cơ nói với nhúa một trả cho lời lời thế pe ko sa da ya khona yo wa tolo pe mo ko tolo ya tante pe ye mo lu pa lon chu tolo ya tante theo wa tao ka mo nan mo ke nya san giờ ta pe wa tao đi nào mo pe giờ tao ka cho nan wa ya chữ la lo no ka là la mo te thai cho nan không được thế cho nan tôi yo khong do họ là cho nan tôi mo yo khong là pe ka lâu cho am bo cho je mo là bo ka nhau là chỉ chỉ chỉ sao da e chi chi cho ta là cú gió hài cỡ mua đâu chợ ờ, cỡ lỡ trở à, lại rồi lọc khi nào cỡ lỡ chợ cá là một sân chỗ sách và sách chợ bờ rồi trở lá là hàng nó mỏ rồi thế chợ ở ờ, chợ dẹp nó hồ rồi trở tới cỡ khí tàu trong này nó đi trả thế cho thầu lúc trộn thì vẫn thi y thế bây giờ mua họ lúc bó rồi là họ kể một xí sầu kể tì theo sợ xử lý nhà nó cho nó xì cho chống lộ thế cho đánh lộ tao mới ở ờ, nhà nó cho là mình chùa che rồi biết họ kể là mà mắc bị trong là mình sợ được là mình xí sợ họ kể này này hết họ kể trực chân thọ họ nhớ trong tàu trẻ họ ở đây nhớ trong tàu trẻ sau thọ lúc trước thì mình thấy cô gì nữa bây giờ mới họ chết cho là một lộn trộn họ hai tiền nữa trực trực chân thia tức là mà giờ tiền hôm mới hai tiền cơ sở đời nhớ cũng một cái nhà sáng nào nhớ dễ cho họ trẻ mua cho họ kể có chơi tốt cả xứ tôi xin mà ta xin nó bé là muốn cổ ok tàu đồn đó phun như thế chỉ là ấy cho cha cổ lên nâng nhớ ờ, hai cái tăng rồi chỉ là nhớ hôm nay sao ta đang có chỉ số là muốn xí số ok ờ, đến là cái chúng số họ kể xí số ok rồi xử lý trở đi ờ, muốn bảo bị kiểu nhất là cá chỉ tàu lấy một tấn tu rồi chơi chỗ nhau nhau lấy cổ lên nâng ấy có chỉ là cho nhau xin dễ ok bé qua tao họ là một nụ đó cho nó khỏi cho cho la lụa thế khỏi kể xí sầu cái cái là biết là một khí tàu họ đó là dân lộng à, nhà nó lộng tàu lúc họ tư là tàu tàu cạn nổ cho nên cũng tiếp tàu hay giải thâu là bây giờ chỉ tàu ba cái tàu để ti ra ấy bây tàu cạn bây giờ chỉ bây giờ ô cái tàu mù trở đi cho sấy sủa cho tổ sát sấy sủa cái nó cá hồ hồ hay sấy sủa nó cho cái cho nên tu mót ờ, tổ tổ chả không mót giờ ta không nói nên giờ tao xé nó cho biết mà đi mà không được tì chả cá lọ thầu tôi bé tì không tôi là một lỗ là tất cái chữ bé chỗ tôi sấy sủa cái là một tỷ thái đó cho nên là một hậu lượng à cho ô hậu lượng cho hồ stay lộ cho nên ô hậu lượng cho first responder suốt là một chi ờ, là một tí đó thì hậu lượng nào là một tới hỗ lửa một bát rồi cho nên nhớ hộ mình sẽ tạ rồi à chỉnh nên hỗ lửa thế là chỉnh nên cho nên đó thế là chỉnh nên dây chó hay là dùng cái tổ mua họ bằng sự là một cái tổ mua hành đùa cho vì nên là có thiết là tao xin đại sẽ executive nó nó có là một sẽ cho tới giờ chua lên chua tổ hỗ lửa là mua 这家了么还，也了么给出生了么做些了么给伢生中了好吃好了。天为领导国天的好些一代 executive order，努安子天了么还开了家们的说，那伢好们的说大家也了都么好本事也好给也么做几么很多，那这个了伢都有的好吃。真的了么忙住，忙些忙。 lợ thế cho nên là ở nhà nó do tiền lấy giống mua mó rồi do là là một trâu mó là chỉ là trâu mó mù mù nhớ trâu tàu mòn thị đùa thế lọ giờ hai trâu trở nên lọ biết trâu tàu ba còn số giả biết quan tàu là một ba rồi trở nên lọ nhất rồi mình sợ ta à thì thôi là biết là một hạt khe đó chip ở ít kho ก็ขอบเพียละมป้าตัวจะนั่นเหรอก็จะนับไปหายก็จะนั่นเราชาจะอยู่ที่เชียงเลยยังมั่วมั่วเลยก็ชอบชัวสีจบดัวไปอยู่ที่แต่เลยต้องการแต่ชิมาไปปอจงหาแต่ยังแต่ยอดต่อหัวใจนะยังยอดตัวอยู่หัวใจเท่จะนั่นไปหายแต่เนื้อจุใจเนื้อละยอดเนื้อละ bây giờ nhớ chủ có tỷ lên đó biết mà lên sách chuột hơn để sách này mua cho khổ non này tao cần theo khỏi kiện đồ phong nhân này tao cần bây mua cho nên lầu ấy mua khỏi cho tay chạy nhỏ nó chứ đâu bây lúc này khu ờ, muốn thản thôi lỡ lộ xong tạo một text đồ lỡ lộ bây giờ bảo tiền cho tụi các món nó nhà dân hiểu qua là một trò khỏi kiện chúng mất kiện chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng là một trò cho nên nhưng ít chữ nhóm đỡ lọ lại trở đi cho đó đỡ biết tôi qua là cho nên du nằm mà lỡ một cua khẩu về có chua nằm mà lỡ nhưng mua tụ cá món nữa ít xuân bé đâu là chọn chọn khá là bông hô rồi là bây giờ chủ chỉ thó mó sai đây là nó bây giờ chủ đó ba là một trang, à, sai chỗ đó tăng nó chén này nhớ mình là tăng nó là bọn ba cho họ khẩu về có chua nhớ cho họ nó sạch nó bây giờ chỉ cho ấy tụ này bông cá liền sau đấy chọn này lẩu chọn này rồi nhà nó lửa hải này bây giờ nhớ sai à, chọn này mỗi lần cũng mỗi hải chơi như chứ mỗi lúc nãy ngày mỗi bỏ rồng mỗi bỏ chơi bé giờ ô bé khó ta xin nói bé giờ tông cả cái này ô này khó là xin nó nhớ họ kể chạy chạy này là một sách sủa cho nên nhớ gì đâu là này là tôi được họ các món nhớ thông tu nó bây giờ chúng tôi chỉ vô cái đó chỉ xong bảo cha đó sao giờ việc của tôi nhớ tôi này khu cũ này khu nhà thầu nhà thầu là rồi của nhà bố mình chỉ cho hay là sẽ cho khối này nhiều rồi cha là nhận là ờ, lúc thì thầu là nó lúc bây lúc sợ tàu tụi anh thì ta là nó biết tàu tụi bị yên xã ua khó dùng chấp lại đồ nữa khó chả không bé ua sư chè ít khó dùng chấp bé ua rồi nhớ khó giờ là mình sách sửa đồ chả nên nhớ rồi đồ nè, bé cú hai cái đấy nhất thì hỗ trợ nên nhân nhớ hỗ trợ vì ta nên ulen tới nên tàu ba tàu sẽ hết cho nên chỉ sửa chè ta xin là cú hai cái đấy nhớ có một cái nhà xây bây giờ hai cái chả nên nhớ hôm nay sợ ta nào cỡ lắm một là khó kể là cái sáu nhớ cả một cái nhà sân này giờ tại giờ uống hốc được hỗ trợ cho thằng này mua tàu lúc đấy mua chỉ mua mua còn mua cần nhau thằng này mua tàu giờ tại này tốt cả nhau kề là nhớ cả cho cha cậu lên này ở nhà nó xin đồ để tàu phi giờ một nên một giờ chỉ tông một cua giờ họ nên mua chả chả mò giờ nên mua tụi nên mò là sấy chùa của hai cái đi sấy chùa rồi nên tụi khen thế cho nên nhớ anh chị là này nếu mua họ tại sao nó mua họ khi tao trước chấp lời họ chỉ nó nhưng sĩ còn tại chỗ bây giờ mua họ kể lúc đó là tì là một trong số là vì hay tại bây xã tàu hay tại cho nên nó lấy giờ chỉ chỉ tàu họ kỹ cũng muốn kỹ nhá xanh tại sao mà họ nói xã tàu tại ít cho nên giờ trâu món à chỉ ít cho nên giờ trâu là một bự rồi tàu họ mỏ bây giờ ba tàu rồi hàng là bây giờ ba tàu rồi cho trả ba là ba cho xa rồi thế bây giờ mua cho ờ, không nhận nào là một tỷ thay rồi cho nên không được tỏ thế cho mua là lúc anh giao thằng không được tỏ bây giờ kể là một bá rồi cho nên ờ, em một phần đầu là một kỳ mất tao tao rồi thế trở nên lẩu nhất rồi tao trở chạy lẩu thế bé một rồi là trở chơi xử lý trở chơi uống cay lẩu tao à nhà này trở nên dục kỳ mô hành đồ đó sẽ biết môn đầu giờ hậu là bây giờ tao cả ủa bây giờ chạy tao ủa bây giờ sửa giờ chủ tao ủa cả kỳ họ cái kỳ nó nó một cái đồ thầu nâng bao hay tại ờ, là mô tụ cá mô virus nó là là giờ chủ tao nhớ từ hậu trẻ à ờ, bây giờ chủ tao lòng biết kể biết là một ờ, hậu lửa là ở chỗ nó họ tổ sao hậu lửa chủ tao chạy kể là một ba tỷ thái đâu cho nó hậu lửa cho lợi bây giờ chủ tao chia cái tao muốn kể nhớ sao là cho biết họ kể nó cá họ hù cho biết tụi khen thế chuyện này nhân nhân là bé tôi sẽ khó nữa chỉ hết thầy đã biết tất cả ờ, là một wa bi mà mà bi là một khi rồi không lựa được cũng tự xin mà các nó chỉ sai tôi được bé ở nhà nó chỉ cho chẳng phải sách và nên đủ khay là nên học kể nó cả học hủ thế cho nên những cái này mỗi lần tôi cho nên này sẽ chỉ để cái này nhớ tôi yêu cho học chơi anh ấy chỉ cho ba để yêu mù ở nhà nó chỉ sâu kể nhà nó chỉ cho ba mù nhà nó 我是给的，一叫呢来起幕来龙这给了了么等到一叫呢来崩后了了，来么给啊等门老了，他来考给半年子，个也是些还了么叫叫呢来么等来叫了么，我非看到了么。誒，就呢，到了冇在到，得個得明落啦，冇跟到到啦。 thế họ phải yên tâm là mình sẽ họ kể nhà băng bông hồ lên một bá trâu chấn này thế là một bá rồi ở nhận được cho khổ cho nhà mùa nọ trâu chấn này thì sẽ tới nọ nha chạy chỉ tàu tàu thế bây giờ sẽ là một trâu chấn tàu xa là một bá trâu chấn này là một thể là à, mỗi nhà là một bá là thể chấn gây chạy rồi là một bá là nhà sẽ à, mình nhỏ rồi thế chấn này là một bá trâu họ lúc sáng nó xử lý à, sợ cho tao một khẩn châu là một bá trâu này là một bá khổ nó cho ta chờ món khổ nó chỗ này là một bá đồ kệ là cỡ một kệ nhát xanh cho chỗ này ta chỉ bây giờ chỉ một khoản kệ tiền nó chỉ chỉ tàu thầu à thế ở bên ngoài thế thôi nó dân nhúa cơ thì chỉ mà bây giờ nhớ mua cái thầu của nó bây giờ chỗ này giờ là một tàu thầu của nó thế bây giờ một kệ rồi sẽ sai là một ba là một trong này tận đây giờ thì nhớ đó kể chọn tôi một cái trà lo cho nên nhớ họ mình sẽ tận nói nhưng chạy tàu rồi tàu rồi sổ về ta cho mình sẽ tận nói nhưng là nhớ ok tàu ấy xe nhưng nhớ bé chọn trà cho cho là một ba tàu giờ nên nhớ đó tại Gettysburg nhớ bé chọn ai là một một world call ở tàu ok cho nên nhớ đó họ mình sẽ tận nói bé nhớ là một world call nó 我一样过来被我偷错呀，别人没要我，我给我，我走。呢度西 Governor Watts 有路測到出聲咗到感冒 coronavirus，佢幾測到呢？有冇浪到 Twin Cities Public Television 聽咗酷測所事好熱咗，落我幾巴到拉咩背神，所以浪到 Governor Watts 咯。古魯咩一巴里，古種些到落我度財路到呢，我做呢度西。 you uh, can you say the first one too, just in case? Oh, okay. Yeah, just say that. Okay. <coughs> nhớ rằng chọn đủ thật gì vì technical difficulties biết thế lý lo cha tàu chỉ tàu ít chi đa tàu đa tàu gặp được words lúc chỉ lý tỷ cổ bé ốp hạ năng cầu thầu trâu tận chọn đủ rong tại tàu sẽ đợi tôi còn bé cho kể cha tàu chưa sáng cú hết tôi chạy lùi chỗ này ba lì cái vấn Watts tàu hải có bé cha tờ chỗ này cho cho pia sự cái tế trâu thiết kế dùng cho lò đời tụ cá mó coronavirus vì hết tia cho cái khiên gì chia mà nó chứ sinh hành cho chính nhớ hậu Minnesota Twin Cities Public Television thia cho khu cha tờ sở sự hậu dây rò thế lý mua tụ governor cho lù sở sự cho lo cha tờ ô lù mông là bắt đầu cho làm bê sạch